Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các sản phẩm là máy thái hành tỏi, máy thái rau củ đa năng. Đấy nó vừa có thể ờ, thái ờ, hành tỏi này, vừa có thể thái rau củ. Đấy. Thì để để thái lát. Thái lát thì nó có hai chức năng, một uh, một uh, thái kiểu thái lát xiết. Đây, nó nhét vào cái bồng này nó ra cái miếng xiết dài. Đấy hoặc là cái bồng này là nó thái uh, thái ngang. Nó thái uh, lát tròn luôn đấy thì uh, cơ cấu hoạt động của nó cũng khá đơn giản thôi đây có hệ thống tay quay đây tay quay đây đấy thì mình có thể quay như thế này đấy thì trực tiếp cái bánh răng này nó là nó sẽ quay bánh răng trong luôn đấy thì cái tay này có thể rút ra đấy khi mình không dùng thì mình có thể rút ra nó cho nó gọn được để cất. đấy khi dùng mình có thể lắp vào này đấy nó ăn theo cái bánh ren này đấy mình tiếp tục quay toàn bộ máy thì được làm bằng inox đấy không rỉ chống rỉ đấy kể cả phần ờ, thân đế này đây phần này các phần này nó toàn bộ nó bằng inox hết nóc trước bằng inox này sáng bóng này đấy đảm bảo được là máy sẽ có tuổi thọ cực kỳ lâu cực kỳ bền đấy kể cả các bản lề như thế này đều là bằng inox hết đấy thì bà con ờ, xem thì là khi mà mua ngoài thì có rất nhiều dòng máy khác nhau nhưng quan trọng mình lấy cái máy nào nó cho nó chất lượng với là sử dụng lâu dài đây còn bên trong bên trong này của máy đấy thì nó một bộ ba lưới dao này và gắn trên một cái bán đà này bắt vào bằng một con ốc này đấy thì khi mà cái lưới dao nó bị hỏng thì cũng dễ thay thế thôi đây nó có ba con ốc nhỏ này sáu con ốc nhỏ này mình tháo ra mình bắt đầu thay thế cái lưỡi dao đấy trước hết là tháo con ốc to này đấy thì là cái ốc to là ốc 17 đấy dùng cái tip 17 là có thể tháo ra được đấy với là những cái ốc nhỏ như thế này đấy thì bà con có thể tháo ra và trực tiếp thay đấy bên dưới thì nó có một cái nắp này khi mình mới mình gài này mình kéo lên này đóng vào gài xuống đấy thì nó sẽ mắc vào luôn đấy khi sử dụng thì mình nên đóng nắp như thế này hoặc là mở nắp cũng được đấy thì đóng nắp như thế này sẽ đảm bảo là khi mà uh, làm thì không vô tình uh, bỏ tay vào thì là uh, sẽ dẫn đến uh, sẽ dẫn đến là là, là là là là sự cố ngoài ý muốn đấy thì máy thì được uh, dẫn động uh, qua một cái trục vòng bi đấy cái trục này dẫn động qua cái trục chính này thì đảm bảo cái độ bền đây trục cực kỳ lớn này cái trục to như thế này nó đảm bảo được cái độ uh, gọi là cái độ bền của máy đấy thì máy toàn bộ inox này hàn đến này đến inox này chắc chắn này đấy chân đấy này đấy thì bà con khi sử dụng thì mình có thể là nhét một cái đĩa vào đây nhét một cái đĩa vào đây hoặc là mình để trên cao như thế này cũng được cái cây như thế này cũng được đấy thì khi mình uh, hứng thì mình hứng một cái chậu xuống bên dưới đây đấy thì mình trực tiếp thái hàn tỏi vào đây luôn đấy thì có một cái máy này cực kỳ tiện nhá đấy thì bà con khi mà thái hàn tỏi thì mình thái với số lượng nhiều ấy thường thường sẽ bị cay mắt đấy khi mà mình có con máy như thế này rồi thì mình chỉ cần bỏ vào và bắt đầu quay thôi đầu quay thì nó sẽ thái đắt lát luôn không cần phải gọi là phải phải, phải mình phải dí mắt vào quan sát quá quá nhiều đấy sẽ khiến dẫn đến cái tình trạng mà cay mắt đấy khô mắt đấy thì bà con có nhu cầu ờ, mua cái máy ờ, thái hầm tỏi mà thái rau củ đa năng thì vui lòng liên hệ đến máy cường lên địa chỉ 9523 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại 0962 ờ, hoặc quên nhật <laughs> quen mồm <laughs> à, à, bà con có nhu cầu mua cái máy thái hàn tỏi máy thái rau củ đa năng thì à, liên hệ à, qua số điện thoại chúng để chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây